một bộ của nó đây một bộ của nó các chỉ cần đĩa và hột thôi đó ở trên đĩa này em đã đánh dấu hai chiều này chiều này là chiều âm và chiều này là chiều dương chiều này là xỉu bên này là tài này các bác này đó khi nào về chơi thì mình tẩy đi đây là em đánh dấu để cho các bác nhìn nó rõ khi mà mình về mình còn biết nhưng mà đi chơi thì mình tẩy nó đi và mình nhớ bên là được em sẽ test thử cho các bác 10 tiếng 5 tài 5 xỉu để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này và khi mình sở hữu cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay gọi là đĩa tài xỉu âm dương này các bạn có thể giành chiến thắng đến 90% 10% còn lại chừa lại bởi vì là tài xỉu mà mình phải gặp chén phản đúng không ạ phản thế hột nó là chuyện bình thường rồi đúng không bây giờ em sẽ lắc thử cho các 10 chén này như vừa rồi em đã nói bên này nó là xỉu và bên kia nó là tài em sẽ lắc 10 chén bên này xỉu trước này một xỉu này hai xỉu này cái này bị kênh này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này được chưa ạ vừa rồi em đã lắc cho các bác năm chén xỉu mình khi mà mình muốn lắc lên tài quá chỉ cần lắc gì chú cái đĩa về đằng trước thôi cái chiều ngược lại của cái chiều xỉu này mà nó sẽ là tài đó ra tài còn nếu không mà muốn lắc cho dễ hơn nữa chỉ cần xoay cái đĩa này về phía mình thôi đây hai tài ba tài bốn tài năm tài đấy chưa ạ 10 chén vừa rồi em đã lắc thì à, năm xỉu năm tài về chuẩn cả năm xỉu năm tài đúng không ạ